cần tỏ ra tình gì Em đã như thế có giờ lại cũng đâu biết nói gì Và chẳng muốn lý chi em giải thích bất cứ lý do chi Dù anh đang cố thử thách một lần cho suy nghĩ Anh sẽ cố để em tự suy nghĩ Lòng người khó nói em ơi Sao phải sớm thế buông lời Cuộc sống thay đổi đời lầm lỗi nổi trôi mà tình người cũng thế em ơi sao em nỡ vội phai phù tìm hạnh phúc cũng khó lắm vì lúc mất em đã ngây thơ say giấc ngủ ngu ngơ ai sẽ trao cho em chọn một giấc mơ đơn giản là thế người ơi cuộc đời không như ý em ơi vì người ta yêu cho vui vậy thôi sống sao thôi xin em đừng có nghĩ ngợi biết bé chúc em hạnh phúc dù gì cũng đã như vậy rồi hay là chẳng phải như thế em cũng thử thách anh phải không em nói ra đi hãy nói không phải muốn ra đi thật lòng thử thách anh dành cho em hay thử thách em dành cho anh mong điều đó là sự thật để bao yêu thương kia quay về anh vẫn chưa quên lời thề có nói em ơi sao phải sớm thế buông lời cuộc sống thay đổi tự nhiên em đổi thay cánh nhìn rồi dòng đời lầm lối nổi trôi mà tình người cũng thế em ơi vì người ta yêu cho vui vậy thôi hãy nói tình yêu nơi ấy bây giờ cảm giác ra làm sao chắc người ta yêu nhiều lắm anh muốn biết em như thế nào anh muốn biết em sống sao thôi chúc em hạnh phúc dù gì cũng đã như xa nhau là thế nhưng đừng nói em quên lời thề buông tay đâu phải là chia tay hay chăm hết như tồn tại vẫn còn đâu đấy là một cảm giác yêu thương trở lại 救赎。